Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Trong video này, mình sẽ nhận định cho anh em ờ, trận đấu giữa ba cốt ờ, Freraga và Benfica diễn ra vào lúc 3 giờ 15 rạng sáng ngày 27 tháng 1 trong khuôn khổ giải đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha à, đội chủ nhà ba Bacot Ferreira đang thi đấu khá là nhạt nhò và là ứng viên nặng ký cho một sức xuống hạng. Chi tiết hơn nữa là ba Bacot Ferreira chỉ thắng 1 hòa 3 và nhận đến 13 thất bại sau 17 vòng đấu, qua đó đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đang thể hiện một phong độ rất là tệ hại à, họ chỉ có được một chiến thắng 1-0 trước ờ, Rio Ave và phải nhận đến 6 ờ, thất bại cùng với 3 trận hòa trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Còn đội khách Benfica đang là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha à, khi mà họ đang sở hữu phong độ chúa sáng theo đó thì những chú đại bàng mới chỉ thua một lần còn lại là hai trận hòa và thắng tới 14 ờ, trận sau 17 ờ, lượt hiện tại Benfica đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 44 điểm và hơn đội xếp thứ hai là Barbara tới 4 điểm đêm nay họ có cơ hội gia tăng cách biệt về điểm số với nhóm cạnh tranh vô địch À, khi chỉ phải làm khách trên sân của Bacot Ferreira và ở trận đối đầu với Ferreira ở giai đoạn lượt đi giải vô địch ờ, quốc gia Bồ Đào Nha mùa này thì Benfica đã phải ờ, rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-2 dù ờ, họ được chơi trên sân nhà. Dẫu vậy thì ở lần tái đấu sắp tới Benfica lại sớm nhận được sự tin tưởng vào khả năng giành thắng lợi thuyết phục ngay trên sân nhà của Barcos Pereira vì họ đang có phong độ hoàn toàn vượt trội so với đội chủ nhà. À, hiện tại đội khách không chỉ thua kém về phong độ đẳng cấp à, trong lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Barcos Pereira khi họ để thua tới 15 lần và chỉ hòa một trong 16 ờ, trận đối đầu vừa rồi trước Benfica. Đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này